À, căn nhà chúng ta thì nằm trên à, vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường à, Thạnh à, Xuân, quận 12 nha quý vị. Và căn nhà mình đây là một căn nhà xây dựng với thiết kế là một trệt và lên đến 3 tầng lầu và với một cái diện tích là ngang 4m và độ sâu là 20m nha quý vị và được à, xây dựng cũng như là thiết kế rất là đẹp. Với công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân để xe máy, à, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau nha. Hướng của căn nhà mình thì cũng chính là hướng à, à, đông đông nam nha quý vị thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha và căn nhà này thì à, con đường trước nhà chúng ta là một con đường khá là lớn đường xe hơi xe tải thông và ờ, ở đây thì uh, gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mở phòng lộc ty cũng là về uh, buôn bán những mặt hàng uh, đồ những các cái um, đồ điện cũng được nha quý vị và thuận tiện gia đình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh với làm tiệm nail ba đều được nha quý vị một căn nhà chỉ cách ra đường chính đường lớn chừng cỡ khoảng à, 15 đến 20 mét thôi là ra với lại con đường à, mặt tiền đường rồi. Đấy và vị trí con đường của căn nhà mình đây là một con đường thông nha, cũng đường lớn luôn và nằm trong khu uh, phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ rất đẹp nha quý vị. Và trước của căn nhà chúng ta thì ở đây có một cái uh, khu bãi đất trống này, cũng như là cái à, ao cá khu vực đằng trước luôn nha quý vị. Đấy, ngay trước của căn nhà chúng ta thì có một bộ bàn ghế và có những các cây xanh rất là đẹp nha quý vị. Đây với à, một vị trí con đường rất là lớn cho xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng thuận tiện nha quý vị. Nhà mình thì à, nhà một sẹc và một trục nha. Đây với à, vị trí phải nói là quá đẹp luôn rồi mà ra bán thì cực kỳ là rẻ và yêu thương với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 20m và xây dựng với một trệt và ba tầng lầu nha quý vị. Đây với uh, hướng nhà của căn nhà chúng ta thì cũng chính là đông hoặc là đông nam nha, đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị. Và tiếp đến thêm sẽ mời tất cả mọi người cũng là khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái nội thất và thiết kế căn nhà nhé. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta này với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh nha quý vị. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một khoảng sân, khoảng sân này à, khá là rộng nha. Đậu được khoảng từ uh, 5 đến 6 chiếc xe máy nha quý vị. Và bên trên thì đã được lập ngói mái rồi, lập tôn rồi nha quý vị và có ban công đổ ra khu vực sân này Đấy, với à, căn nhà thì đang được ra chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ à, rưỡi thôi và còn thương lượng cho quý vị. Một căn nhà với xây dựng là một trệt và ba tầng lầu khá là đẹp. Và nhà thì sẽ à, là chắc chắn kiên cố luôn. Nhà này thì đúc thật nha. Đấy, với ngang 4m2 và độ dài là lên đến 20m. 19m nha quý vị, gần hai chục nha. Đấy, 4m2 và dài 19m gần 20m nha quý vị. Xây dựng một trệt và ba tầng lầu khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha quý vị Khu vực ở bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, không gian phòng khách của căn nhà mình này Đấy, sử dụng ở bên dưới tầng trệt cũng như là phòng khách và sân đậu xe máy Rất là đẹp nha, một căn nhà phải nói là tuyệt vời Và giá rẻ nha quý vị, chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi Và nằm trên vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân Đấy, và bên trong đây thì uh, chúng ta sẽ có cái um, không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình này quý vị Đấy, với những các cái uh, đèn uh, sáng này Đấy, thiết kế rất là đẹp nha ngang 4m2 và độ dài lên đến 19m nha quý vị không gian rất là rộng và thoáng nha ở đây thì uh, gia đình mình có thể là vừa mua ở vừa mua kinh doanh đều được luôn nha quý vị nhà này thì uh, nhà mới rồi Đấy, với thiết kế có giếng trời đường sau và cũng là có vệ sinh Nhà mình thì 4 à, phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh Với hướng là hướng đông, đông nam nha Đây từ bên trong ra bên ngoài thì rất là rộng nha quý vị Căn nhà này thì à, với hơn 4 tỷ đồng một xíu Phải nói là giá quá tuyệt vời Một con đường rất là lớn và đường thông Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha quý vị Và khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, cầu thang này thì được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can cũng được làm bằng những các cái gỗ rồi. Đấy, với uh, xây một trệt 3 tầng lầu đổ bê tông cốt thép rất là chắc chắn nha và di chuyển lên khu vực bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, phòng uh, ngủ đường sau của căn nhà mình này quý vị và mỗi phòng thì uh, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh đấy với uh, sử dụng không gian khá là rộng nha có cửa sổ để mở ra và có giếng trời này lấy gió và lấy ánh sáng này quý vị sàn thì uh, được gia chủ lót gạch bóng kính gạch 60 x 60 vuông và có cửa thì cửa được làm những cái chất liệu gỗ uh, cam xe nha rất là chắc chắn nha quý vị với à, một căn nhà trong phân khúc mà hơn 4 tỷ một xíu và với một vị trí và một à, cái diện tích như thế này thì căn nhà này đang được bán với cái giá cực kỳ là rẻ và yêu thương cũng là mềm mại nha quý vị và trước đây thì chúng ta sẽ có ban công này ban công và trên thì sẽ có sân thượng luôn nha quý vị một căn nhà với xây dựng một trệt và lên đến 3 à, tầng lầu có 4 phòng ngủ chính 5 nhà vệ sinh mà giá thì à, chỉ có hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi là quý vị có thể sở hữu ngay căn nhà đẹp này rồi vị trí uh, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề Đấy, trên đây thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ này số 3 và số 4 nha quý vị Đấy, phòng ngủ số 3 và số 4 nha của căn nhà nha thiết kế rất là đẹp và rất là rộng luôn Nhà mình thì ngay sát bên với lại chợ rồi Vị trí căn nhà mình thì ờ, gần chợ, trường học, công viên, bệnh viện luôn Đầy đủ hết nha quý vị Một vị trí phải nói là quá tuyệt vời Để ờ, thuận tiện di chuyển qua khu vực quận Gò Vấp cũng như là di chuyển về ờ, sân bay cũng như là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Chỉ mất chừng cỡ 5-10 phút thôi. Đấy là đi được ra những các cái khu trung tâm rồi. Qua Gò Vấp thì chỉ mất chừng cỡ 5 phút nha quý vị. Nhà mình thì ở đường nhánh của đường Tô Ngọc Vân nha Thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 Ngay sát bên với lại của đường quốc lộ 1A Và gần với lại khu vực ờ, đường thống nhất của ờ, Gò Vấp nha Bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng giặt và sân phơi này Cũng là có phòng thờ luôn Đấy, Có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi đầy đủ hết nha quý vị Sân thượng trước sau, phòng thờ khá là rộng một ờ, vị trí phải nói là quá đẹp chỉ với giá 4 tỷ 600 triệu đồng à, 5 4 tỷ 500 triệu đồng thôi là quý vị có thể là sở ngay căn nhà này rồi Đấy, với vị trí khá là đẹp nha với uh, hướng đông đông nam và xây dựng một trệt 3 tầng lầu rất là tuyệt vời nha quý vị và cũng là đây cuối video của căn nhà rồi nếu như quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình nhá để đi xem ngay căn nhà này. Đấy, với một vị trí phải nói là quá đẹp và rất là tuyệt vời. Đường trước thì có hồ cá này, cũng như là có một cái uh, ao để um, trồng những các cái uh, cây rau. Đấy. Cái ao để trồng những các cây rau cũng như là đây là uh, chuẩn bị sẽ phân lô ra và làm nền đấy nha quý vị. Đấy, rất là rộng luôn. Phân lô đất nền